chào anh em clip này mình giới thiệu với anh em về một cái à, cái đồ chơi Đấy, với bài lá giúp anh em chơi hiệu quả an toàn mặt lá rẻ đó là sử dụng cái sản phẩm kính áp tròng kính áp tròng này anh em à, trong kính này có hai cái len mắt anh em đeo vào và anh em sẽ à, nhìn thấy được ký hiệu lưng cái bài anh em biết được tất cả các cái à, bài này khi chúng ta chia bài việc biết được bài của tất cả mọi người giúp anh em chơi chiến thắng cao hơn đấy ví dụ đây là một cái len à, kính mà chúng tôi à, đã dán để làm video đấy. tôi sẽ dùng cái len kính này tôi nhìn đây là cây hai này hai ba tép này nghe này ba tép đấy cây bốn này bốn cơ này tám bích này Đấy. anh em cũng như nhìn được uh, quân nhìn cả chất luôn Đấy. việc này ấy, giúp anh em uh, chơi hiệu quả hơn ví dụ trên liêng trên liêng anh em biết được ừ, nhà người ta có bao nhiêu điểm của những cây gì có chất gì anh em biết được so sánh điểm nhà mình họ cao hơn hay thấp hơn để mình có những vị tố nó hiệu quả hơn đúng không em mới thanh chín em cần thua nhưng mà em đánh à, bằng kính áp tròng này thì thứ nhất là bài kính anh em nhìn xem không hề có gì khác biệt so với bài xanh chín ngoài triệu cả thứ hai cái đen kính này khi em đeo mắt nó sẽ không hề có một cái à, màu sắc hoặc cái gì đó lộ để người khác nhìn ra chúng ta chỉ cần nhìn bài người ta và chúng ta đánh thôi cái kính chúng tôi đấy thì anh yên tâm về cái à, chất lượng đeo không giờ bị à, đau đỏ mắt hay cụm mắt anh em đeo cả ngày cũng được Đấy, trước khi đeo anh em nhỏ một, cho tôi một chút lông à, nhỏ mắt một chút làm cho mắt nó ướt để bảo vệ mắt anh em và sau khi chơi xong em thắm lên kính ra anh em ngâm vào cái nước nước sạch thôi không cần phải nước gì kia ấy quá chỉ cho vào một cái lọ cho vào ít nước để cho nó ướt được để khô sau đó anh em ờ, nhỏ lại thuốc mắt của nhá để giữ mắt để bảo mắt anh em dùng cái kính này anh em đeo chơi cả ngày không sao cả Đấy. chỉ cần anh em dùng ờ, đôi mắt kính thôi Đấy, anh em ờ, đã thành công trong các cuộc chơi rồi anh em biết được tất cả các bài của họ dù anh em chơi bài cào chơi uh, riêng chơi bạc cây hay là anh em chơi phỏng đôi khi chơi phỏm ấy anh em có thể nhìn được bài ảnh nọc cây à, nọc của cây gì anh em à, nên ăn hay anh em nên bốc hoặc là những lúc vẫn chốt anh em biết được là chơi của người ta cây gì đang chờ cặp nào mình chốt được như nào đúng không thì anh em nào mà có nhu cầu về sản phẩm ghép trồng này thì à, liệu tôi qua số điện thoại trên hình chúng tôi có cơ sở ở Mỹ Đình Hà Nội và cơ sở ở khu vực uh, bến xe miền Đông, thành phố Hồ Chí Minh. Anh em lên cơ sở để trực tiếp thử hàng, test thử sản phẩm của tôi. Hàng đảm bảo chất lượng, được hành cho nha. Xin chào anh em.